Xin chào các bạn nha Hôm nay mình sẽ chơi cái bài uh, mini level ba này nha Rồi, sẵn sàng Không gì nha cũng được rồi các bạn ơi Yeah, chiến thắng rồi Rồi Nếu, nếu các bạn thích video này thì đừng, đừng cho mình like Đừng cho mình like nhé Và hãy đăng ký kênh của mình nha Để mình có thể đạt được một